Hello mọi người, xin chào anh em Bắt đầu nha, câu trả lời nó luôn giống nhau Như Warren Buffett ông từng nói á Đừng bao giờ hỏi đại lý bảo hiểm bạn có nên cần mua bảo hiểm không Cũng giống như đừng bao giờ hỏi người bán vàng bạc rằng bạn có nên mua vàng hay không Bạn biết đấy, cái lúc á mà tôi nói chuyện với mọi người á, tôi nói hãy mua vàng đi Đó là cái việc mà tôi nói trong suốt phần đời của tôi rồi à, Hôm nay video này sẽ về vàng bạc những thứ khác tôi đã làm cho tàu bay hải quân Mỹ lúc mà bay đến Việt Nam và khi mà Nixon xóa đập bỏ chế độ bản vị vàng năm 71 á, và ngày 15 á, à, tháng 8 thì phải tôi sau 6 tháng tôi nhận được lá thư từ cha giàu của tôi ông bảo là về rời khỏi đó đi về đây thế giới sắp thay đổi rồi và tiếp theo là vàng một cao hơn đô la lúc đó tôi không biết vàng nó có ý nghĩa gì tôi không biết vàng là gì luôn và bạn biết không tôi tìm ra tôi bắt đầu nghiên cứu tìm ra giá vàng hồi trước á, trên toàn thế giới nó là giống như nhau và tôi khởi nghiệp với một cái mỏ vàng ở Trung Quốc và một cái mỏ bạc ở Nam Mỹ chỗ Argentina và tôi niêm yết yết hai công ty đó lên sàn chứng khoán Toronto à, trong cái đợt IPO đó sau đó thì bạc vẫn hoạt động rất là tốt nhưng mà cái mỏ vàng á, khi mà chúng tôi khai thác vàng ở Trung Quốc á, thì chính phủ Trung Quốc họ không có vui tức là họ lấy lại cái mỏ vàng đó và tôi thì từ lúc đó tôi không thích ờ, đảng cộng sản Trung Quốc à, nhưng đó là cách cuộc sống vận hành và chúng ta học bài học từ nó tôi là một người cuồng tín về vàng nếu bạn hỏi tôi có thể mua vàng không thì tôi không quan tâm đến giá của nó như có một anh chàng là Henry Dan thì phải anh nói giá có thể lên đến 1.000 đô tôi nói nếu mà giá lên đến 1.000 đô tôi vẫn mua tôi sẽ mua thêm chép và gym hai anh chàng khác thì nó giá vàng có thể lên đến 15.000 tôi nói nó lên 15.000 tôi cũng mua mua thêm nữa bạn biết không cái lý do không? là bộ tài chính là và Fed họ đang in ra quá nhiều tiền họ đang in những cái đồng tiền giả đó ngày càng nhiều hơn nhiều hơn bao giờ hết vì thế tôi sẽ tiếp tục mua thêm vàng bạc và như những gì mà tôi đã làm từ trước đến giờ nên đừng có hỏi tôi là có nên mua vàng bạc không vì chúng ta đều biết cái lý do rồi ha à. Fed và kho bạc nhà nước họ đang tham nhũng rất là nhiều và tôi thì chiến đấu cho chủ nghĩa tư bản nhưng mà Mỹ bây giờ dường như đang theo chủ nghĩa Marx thì phải khi bạn và tôi nhìn những gì đang xảy ra là ở Portland nè, Seattle nè, New York nè, Chicago nè, ý tôi là những cái thành phố khác nữa tình hình hiện tại như nào làm sao mà họ cứ muốn đánh bại cảnh sát làm sao mà họ cứ muốn là tiếp tục có thêm tiền in thêm tiền vậy tôi bắt đầu cất giữ vàng khi còn ở Thụy Sĩ và Singapore nên trong cái trường hợp mà tôi phải rời khỏi nước Mỹ tôi luôn có một cái hộ chiếu khác và vàng á, bạn không mang theo nhiều vàng bạc được nhưng mà nó là cái đồng mà sử dụng được trên toàn cầu ngày nay những người mà kiếm nhiều tiền ở Mỹ á, là những người mà đang lái xe tải á. À, ở New York họ lái từ New York sang Chicago, Seattle, Portland và những cái thành phố khác nữa và chúng ta dần dần trở thành một quốc gia theo chủ nghĩa mát nếu mà Biden được trúng cử thì cái chuyện này nó sẽ còn đến nhanh hơn nữa vấn đề là hầu như mọi người không biết được sự khác nhau giữa người theo chủ nghĩa Marx và một nhà tư bản môn kinh tế học ở trường quân sự nó sẽ khác với môn kinh tế học ở trường kinh doanh cũng giống như là sự khác nhau giữa kinh tế học Miles và kinh tế học Keynes và kinh tế học Marxist, kinh tế học quân sự chúng khác với kinh tế học dân sự thật không may cho tôi là tôi đã chiến đấu cho chủ nghĩa tư bản nhưng mà Mỹ bây giờ thì đang chuyển theo chủ nghĩa xã hội rồi cuối cùng á, sẽ đến cái là chủ nghĩa chuyên chế theo tôi nghĩ là như vậy nó đã không tiền của tôi nó không còn đây từ nhiều năm nữa rồi và tôi có thể tôi cũng rời khỏi New York giống như những người mà đã rời khỏi Chicago, Portland và những thứ khác hàng tấn vàng đã chuyển sang Singapore và Thụy Sĩ đó là những gì người giàu đang làm và đó là lý do tại sao tôi có vàng bạc và cả Bitcoin nữa đơn giản vì nó là cái đồng tiền tệ quốc tế nó hoạt động bên ngoài Fed và ngân hàng trung ương tôi không biết nếu bạn có biết điều này không nhưng mà Washington nói tôi là giống như kiểu là phân biệt chủng tộc vậy và tôi thì nói và làm sao tôi có thể là một người phân biệt chủng tộc khi mà tôi còn chẳng phải người da trắng <laughs> hay là tôi là người da vàng mà họ không thích cái nhận xét đó ý tôi là tự do ngôn luận nó không còn nữa họ không thích những điều tôi nói tự do ngôn luận này hội họp này hay là tôn giáo này họ bạn biết họ đóng cửa rất nhiều nhà thờ và ngay cả cái bản sửa đổi lần thứ sáu bạn có quyền đối mặt với những người mà tố cáo bạn nhưng mà bạn biết đấy ví dụ nhá ví dụ như bạn buộc tội tôi là một kẻ phân biệt chủng tộc đi và tôi có thể đến trước mặt bạn và đối chất về cái điều đó nhưng mà ngày nay mạng xã hội phát triển rồi hàng triệu người ẩn sau cái màn hình máy tính và nó là vô hình rồi nó giống như đại diện một nhóm không có giáo dục vậy họ chỉ có góc nhìn phiến diện thôi và đó là cái lý do mà tôi lo ngại ngày có càng nhiều người hơn theo chủ nghĩa Marx và nó thật sự bắt đầu từ tháng 9 năm 1971 và tới năm 2019 khi mà hợp đồng thỏa thuận á, trở nên điên cuồng hơn khi mà lãi suất từ 2 lên đến 10 phần trăm nhưng mà những cái điều đó là dấu hiệu cho thấy Fed và kho bạc nhà nước sắp phá sản đúng ra thị trường là cái mà tôi gọi là như kiểu là tiện cầm đồ của hệ thống tài chính ấy. vậy điều gì xảy ra khi mà thị trường gọi là chứng khoán bùng nổ và trở nên điên cuồng hơn vào năm 2019 Fed và kho bạc trung ương ở bên trong á, họ phải tiếp quản tất cả những cái thứ này và họ phải điều chỉnh tất cả giá cả và những thứ khác từ tháng 9 2019 cho đến tháng 12 năm 2019 Ô chúa ơi, tự nhiên Covid nó xuất hiện Đúng không? Bạn biết đấy, giống như tôi đã nói có cái điều gì đó Nó khó hiểu nó đang xảy ra và khi mà tôi nói về những cái điều đó khi tôi nói về virus này hay là vaccine này hay là một trong số những thứ đó tôi lập tức bị chỉ trích bởi một cái thứ đến từ đám đông không rõ ràng ok video này bạn đã thấy ông nói về vàng tại sao ông mua vàng cách ông cách ông và những người giàu dịch chuyển vàng ra khỏi nước mỹ à và có luôn có những cái thứ tồn tại đằng sau thao túng tất cả mọi thứ Ok, bạn thấy video hữu ích, comment thank, đừng phải chia sẻ nó. GDP của Việt Nam tăng 1,8%, 2,4 triệu người mất việc. Nếu họ không giải quyết toàn bộ vấn đề này thì sao? Nhưng mà cái vấn đề là cái gói cứu trợ đó nó phải lớn đến cái mức độ nào? Nó phải lớn đến mức độ nào để giải quyết tất cả những cái điều này? có một thứ gọi là CNBS chứng khoán đảm bảo bằng thế chất thương mại nó giống như là những cái khoản vay để mà xây nên những cái tòa nhà văn phòng các thứ những cái đó nó phá sản hết rồi các có thể bảo lãnh cái đó cộng với tiền lương hưu cộng với việc những cái người lao động bị mất việc làm và những người đó họ có thể ở 40 tuổi và có khoảng ba đứa con và họ đang phải thế chấp nhà trận sóng thần này nó sẽ lớn đến mức độ nào chúng tôi nhìn thấy thị trường quay trở lại tốt đúng không tại vì phép in tiền mà phép in tiền độc quyền và thị trường chứng khoán đặt cược và việc phép sẽ làm như vậy tiếp nhưng mà có một cái xác tàu lửa nó sẽ đến vào cuối tháng này khi mà gói cứu trợ 600 đô hết cứu trợ sinh viên hết nợ thế chấp tới hết kết thúc luôn và những cái truyền thông á, họ sẽ không bỏ qua cái cuộc khủng hoảng này một cái cuộc xung đột lớn đang hướng về phía thị trường nó có nghĩa là cái số như muốn là 1k của mọi người đang tăng lên và bạn sẽ chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra những gì bạn biết bạn có thể kiểm soát những gì bạn không biết nó sẽ kiểm soát bạn vì thế bạn càng cần phải biết nhiều hơn những gì diễn ra nền kinh tế lương hưu thị trường chứng khoán bất động sản vàng bạn càng biết nhiều bạn càng có thể chuẩn bị nhiều cho kế hoạch B của mình hãy để tôi cho bạn biết bao nhiêu lâu để in một nghìn tỷ chỉ mất một phút thôi với 12 lần bấm à, nhưng mà nếu tiêu một nghìn tỷ thì bạn phải mất 34.000 năm để tiêu hết 1.000 tỷ và trong vài tháng gần đây á cái lương hưu cho mọi người á, đã giảm đi khoảng 7.000 tỷ đô đó là một số tiền cực kỳ lớn đối với tôi à, và đó là lý do tại sao giá vàng hiện nay còn vượt qua cả Bitcoin nhưng nó chỉ giống như một hàng rào phòng thủ thôi ba tôi bạn cần phải có một kế hoạch B đó là làm thế nào để tạo ra nhiều thu nhập hơn đã đến lúc sáng tạo hơn và tìm ra cách để có được kiếm được nhiều tiền hơn nếu bạn ở trong một ngành nào đó chịu một cú khủng hoảng vừa rồi thì à, ok không ai nói chúng ta là sẽ giãn cách xã hội không đi học trẻ em không đến trường ngành công nghiệp tất cả mọi thứ ngưng lại chưa bao giờ trải qua cái điều này trước đây là ha nhưng nếu nó xảy ra lần thứ hai và bạn vẫn ở trong ngành công nghiệp đó bạn vẫn chịu thiệt hại lần đầu tiên có thể không phải lỗi của bạn nhưng lần thứ hai thì nó là lỗi của bạn cái ngành công nghiệp bạn là chịu ảnh hưởng lớn hãy nhìn từ sau tháng 6 năm trước đến tháng 6 năm nay số lượng thất nghiệp tháng 6 năm 2020 so với lượng thất nghiệp tháng 6 năm 2019 tỷ lệ thất nghiệp và năm vị là bao nhiêu 29 phần trăm đối với Mỹ cao nhất trong bất kỳ ngành công nghiệp nào à. sau đó là khai thác dầu khí 17,8 phần trăm thất nghiệp giao thông 12,9 phần trăm những cái khác là 12 phần trăm và thương mại bán lẻ 11,2 phần trăm tỷ lệ thất nghiệp xây dựng là 10,1 phần trăm sản xuất 9,1 giáo dục y tế là 8,6 phần trăm kinh doanh cá nhân là 8,6 phần trăm làm việc tự do công nhân gia đình không lương 8,1% thất nghiệp làm cho chính phủ 7,3% nông nghiệp là 5,4